456 người tham gia một trò chơi sinh tồn, người chiến thắng cuối cùng sẽ có được 45,6 tỷ won. Nhưng quy tắc của trò chơi vô cùng tuyệt vọng. Chào các bạn, cuồng phim review đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay sẽ mang đến cho các bạn bộ phim vô cùng hát trong những ngày vừa qua, mà khi xem xong sẽ làm cho các bạn hoài nghi về nhân tính. Bộ phim mang tên trò chơi con mực, Squid Game. Nam chính là một người đàn ông nghèo đã ly dị vợ. Anh ta hình như cũng không có công việc gì đàng hoàng. Dù sao số tiền ít ỏi anh ta kiếm cũng không đủ để nuôi gia đình. Hôm nay là sinh nhật con gái, Mẹ của nam chính nhắc nhở anh có nhớ hay không, thậm chí còn cho nam chính chút tiền để dành để ăn tối với con gái. Nhưng đợi khi người mẹ rời đi, nam chính lại lén lấy mật thẻ ngân hàng của bà. Ban đầu mật khẩu còn sai, dù sao trước kia cũng để mật khẩu là ngày sinh của nam chính. Sau đó cuối cùng cũng đã đoán đúng. Không ngờ anh ta lại cầm số tiền này đi cá cược đua ngựa. Nhưng trò chơi này bạn cảm thấy có mấy người thắng được tiền đây? Cuối cùng nam chính được ăn cả ngã về không, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi. Nhưng lĩnh tiền thưởng xong chưa vui vẻ được bao lâu lại có người đòi nợ tìm tới cửa. Đương nhiên nam chính cũng không thể ngờ mình lại bị một cô gái móc túi, sau đó mất hết tiền. Giờ cũng không thể nào giải thích rõ ràng, chủ nợ cũng không quan tâm nhiều như thế. Cuối cùng ép nam chính ký vào hợp đồng bán thân, nói đơn giản là nếu tới hạn mà không trả nợ, thì cả người anh ta sẽ bị mang đi bán. Nam chính cứ tưởng có thể mời con gái một bữa hoành tráng giờ lại vô cùng thê thảm. Ngay cả món quà sinh nhật cũng là cái bật lửa gì gì đó. Nam chính còn nói năm sau anh nhất định sẽ cho con một sinh nhật đáng nhớ. Con gái dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi, cũng vì về nhà quá muộn, vợ cũ của nam chính cực kỳ bất mãn. Sau khi đưa con gái về nam chính muốn ngồi tàu điện ngầm về nhà, không ngờ lại chẳng kịp giờ tàu chạy, anh buồn bã chỉ có thể ngồi trên ghế chờ đợi. Nào ngờ lúc này một ông chú lạ mặt xuất hiện, nói hay là chúng ta chơi một trò chơi. Nam chính tưởng đối phương định bán gì đó, nhưng trò chơi mà đối phương nói khiến người ta rất khó hiểu. Bọn họ chơi trò đập ảnh mà hồi nhỏ hay chơi. Tôi tin những bạn sinh năm 80, 90 đều đã từng chơi trò này, ai thắng người đó sẽ được 100 ngàn won. Ban đầu nam chính còn tưởng đối phương đang đùa, nhưng không ngờ lại là thật. Đương nhiên ban đầu nam chính thua, nhưng bây giờ anh chẳng có xu nào trong túi. Vậy thì đưa kiểu gì đây? Không ngờ ông chú này nói không có tiền thì dùng cơ thể của anh để bồi thường. Sau đó tát một cái, cái giá này cũng nhỏ quá đi thôi. Sau khi nam chính bị đánh mấy lần thì cuối cùng cũng thắng một lần. Không ngờ thực sự có được 100 ngàn won. Sau đó ông chú nói với nam chính còn một trò chơi thú vị hơn nữa. Chỉ cần chơi mấy ngày là có thể có được phần thưởng lớn hơn nữa, thậm chí còn nói ra nam chính đang nợ rất nhiều tiền, và một vài bí mật của nam chính, sau đó đưa cho nam chính một tấm danh thiếp rồi bỏ đi. Buổi tối nam chính vui vẻ trở về mua thêm một ít hải sản. Bà chủ tiệm hải sản còn tưởng nam chính thắng bạc được tiền. Nam chính chỉ nói hôm nay tôi đã dùng cách đứng đắn để kiếm được tiền. Còn nói con trai bà ban đầu phải cảm ơn tôi đó, nếu không sao lại được đi học. Sau đó đỗ được đại học danh tiếng, giờ có công việc tốt như vậy, dạo này còn tới Mỹ công tác nữa. Khi nam chính vui vẻ về tới nhà, vốn muốn cho mẹ tiền, nhưng lại biết được một tin không tốt từ chỗ mẹ mình. Đó chính là lý do lúc trước con gái muốn nói lại thôi. Nếu người nuôi dưỡng là nam chính mà không có năng lực nuôi dưỡng, đối phương quả thực có thể đưa con gái đi mất. Nói trắng ra là nam chính không có tiền, cuối cùng nam chính nhớ tới ông chú thần bí đã gặp được lúc trước. Sau đó lấy danh thiếp ra gọi điện thoại, cuối cùng có một chiếc xe tới đón anh ta. Trên xe còn có những người khác hôn mê bất tỉnh. Thì ra bất kỳ ai tới tham gia trò chơi đều sẽ hôn mê. Cuối cùng bị bọn họ đưa tới nơi diễn ra trò chơi. Khi nam chính tỉnh dậy, trên người ngoài việc có một số hiệu 456, xung quanh không ngờ toàn là người, Nói chính xác thì bọn họ đang ở trong một căn phòng lớn, trong này có vô số giường. Mà phía xa có một vài người mặc đồ màu đỏ đeo mặt nạ đang theo dõi bọn họ. Đương nhiên còn có một người đàn ông đeo mặt nạ đen nhìn giống lãnh đạo. Ở đây nam chính đã quen ông lão số 1, nhìn ông lão phản ứng có vẻ hơi chậm. Ông nói trong não của mình có một khối u, lúc trước ông đang đếm xem có bao nhiêu người. Trên thực tế số người ở nơi này là 456 người, nam chính là người cuối cùng. Chính vào lúc này cô gái móc túi và một người đàn ông xăm trổ sông vào đánh nhau, hình như bọn họ có quen biết, Hình như trước kia còn chung một bọn, nhưng vì nam chính nhận ra cô gái móc túi, vì thế chen chân vào, khiến cuộc xung đột không tiếp tục nữa. Rất nhanh người đeo mặt nạ đỏ xuất hiện. Sau đó tuyên bố quy tắc của trò chơi, bọn họ sẽ tham gia 6 trò chơi. Tất cả những người chiến thắng sẽ đạt được phần thưởng lớn. Nam chính hỏi cụ thể là bao nhiêu. Đối phương nói phải đợi sau khi kết thúc vòng đầu tiên mới có thể nói cho bọn họ. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ. Ví dụ như thực sự có thể lấy được phần thưởng sao? Vì sao điện thoại của bọn họ lại bị tịch thu? Các người là ai? Cuối cùng trên màn hình hiển thị quá khứ của từng người, người đeo mặt nạ đỏ nói, các người đều tự nguyện tới đây, vì vấn đề bảo mật bọn họ không thể dùng khuôn mặt thật để gặp người khác. Hơn nữa, những người tham gia ở đây dường như ai cũng thiếu nợ chồng chất. Đương nhiên giờ vẫn còn cơ hội lựa chọn rút lui. Còn con heo trong suốt cực lớn trên trần nhà chính là số lượng phần thưởng, cuối cùng mọi người đều ký thỏa thuận. Quy tắc trò chơi có 3 điều. 1. Không thể làm gián đoạn trò chơi. 2. Người chơi từ chối tham gia trò chơi sẽ bị loại. 3. Hơn một nửa số người chơi nếu đồng ý có thể gián đoạn trò chơi, không ngờ chỉ có mấy yêu cầu thế này. Nam chính không hề do dự ký tên của mình vào bản cam kết. Đương nhiên anh chắc chắn sẽ không biết thứ đang chờ đợi anh sẽ là trải nghiệm đáng sợ gì. Rất nhanh mọi người được đưa tới một cái sân lớn, nam chính đã gặp được anh chàng thông minh. Cũng chính là con trai của bà chủ cửa hàng hải sản, không phải anh ta đi Mỹ làm việc sao? Xem ra mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Quy tắc vòng đầu tiên mau chóng được công bố. Đối diện có một con búp bê lớn, trò chơi T123 đầu gỗ. Sau khi búp bê quay lại ai cử động sẽ bị loại. Trong 5 phút không vượt qua vạch cũng bị loại. Ban đầu mọi người còn tưởng trò này đơn giản. Mãi tới khi trò chơi chính thức bắt đầu, sau khi người đầu tiên cử động liền bị một phát súng bắn chết, mọi người mới ý thức được sự việc không đơn giản như vậy, sau đó liên tiếp có thêm người ngã xuống. Một khi bị loại chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Đám nam chính đều bị dọa ngây người. Có thể nói quá trình này là một sự đả kích vô cùng lớn đối với nội tâm mỗi người. Nhưng nhìn thời gian ngày càng ngắn, bạn chạy hay là không chạy, nam chính thậm chí có mấy lần còn suýt bị loại. Cũng may một anh chàng Ấn Độ và anh chàng thông minh đã giúp anh ta, mà sau trò chơi này 456 người trở thành 201 người, loại 255 người. Khi ống kính quay ra xa chúng ta phát hiện thực tế bọn họ đang ở trên một hòn đảo. Mọi người đều bị con số này dọa sợ. Còn những người bị loại kia cuối cùng đều bị xử chết. Lập tức có người chạy ra quỳ xuống cầu xin nói tôi có mẹ già con thơ, tôi muốn rút lui. Vì trò chơi này sẽ chết người, cô gái tóc xoăn chính là người đầu tiên chạy ra. Còn có nhiều người hơn cũng đứng ra xin lui, nhưng lúc trước đã cho bọn họ cơ hội. Không nắm bắt cơ hội cũng hết cách, nhưng anh chàng thông minh nói không phải bọn họ có cơ hội bỏ phiếu sao, Đương nhiên trước khi cơ hội bắt đầu thì tiết lộ cho mọi người về phần thưởng đã. Thì ra mỗi người chơi bị loại thì phần thưởng sẽ tăng lên 100 triệu. Trước kia đã loại được 255 người, tiền thưởng hiện tại là 25,5 tỷ. Nếu cuối cùng chỉ còn một người chiến thắng thì tiền thưởng sẽ là 45,6 tỷ. Tiền và mạng cái nào quan trọng hơn, cuối cùng mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Cô gái tóc xoăn lúc trước đòi sống đòi chết muốn rời khỏi trò chơi, không ngờ lại muốn ở lại tiếp tục trò chơi, Xem ra đây chính là nhân tính, cuối cùng số phiếu ngang nhau. Chỉ còn ông lão số 1 vẫn chưa bỏ phiếu, tôi tưởng ông ta sẽ lựa chọn tiếp tục trò chơi. Không ngờ ông ta lại từ bỏ. Sau đó mọi người đều được người bịt mặt đưa về. Chuyện đầu tiên Nam chính làm khi trở về chính là báo cảnh sát, thậm chí còn kêu cảnh sát gọi vào số kia. Nhưng bạn nghĩ người lên kế hoạch trò chơi chưa nghĩ tới vấn đề này sao? Người nghe điện ở đầu bên kia chỉ là một người bình thường, cảnh sát cảm thấy Nam chính bị điên rồi. Cái gì mà tiền thưởng cao rồi còn giết người nữa chứ? Đương nhiên lúc này, cũng có một anh cảnh sát đang điều tra về vụ án mất tích gần đây, mà anh trai của anh chính là một trong số những người mất tích, anh ta bất ngờ nhìn thấy tấm danh thiếp ở trên bàn. Cũng đã phát hiện ra tấm danh thiếp này ở trong phòng anh trai, lẽ nào mọi chuyện có liên quan tới việc này sao? Vốn dĩ anh muốn nhờ Nam Chính giúp đỡ, nhưng Nam Chính không có tâm trạng để ý chuyện này. Lúc này mọi người trở về cuộc sống thường ngày có thể nói là vô cùng thê thảm. Giống như lúc trước ở trong trò chơi, nếu không phải bị ép tới bước đường cùng, không ai thực sự sẽ tham gia trò chơi này. Anh chàng thông minh tuy ngoài mặt nói là đi Mỹ công tác, nhưng trên thực tế anh ta chơi cổ phiếu rồi nợ tiền không xu dính túi. Thậm chí ngay cả tài sản của mẹ cũng đem đi cầm cố, giờ anh không dám về nhà nữa. Chỉ có người mẹ đang làm ở tiệm hải sản là không biết chuyện này. Còn tưởng mình đã nuôi được một đứa con thông minh có được công việc tốt. Nam chính bên này còn thảm hơn, mẹ mắc bệnh tiểu đường rất lâu rồi không ngờ lần này lại phải nhập viện. Nhưng nam chính căn bản không có nhiều tiền để trị bệnh cho mẹ. Người mẹ cũng biết, vì thế kéo cơ thể bệnh tật rời khỏi bệnh viện. Còn cả cô gái móc túi và anh chàng Ấn Độ, dù sao mỗi người đều cần tiền để hoàn thành chuyện mình muốn làm. Tệ nhất là anh chàng thông minh vừa gọi điện với mẹ không lâu, thì cảnh sát đã tìm tới cửa. Nói rằng con trai bà hiểm nghi biển thủ công quỹ làm giả chứng từ. Vào lúc bọn họ bị ép vào đường cùng, tấm danh thiếp kia lại được gửi tới, địa điểm giống như lần trước. Cuối cùng hơn 90% những người rời khỏi trò chơi đều quay trở lại. Nhưng bọn họ không biết lần này anh chàng cảnh sát kia lại lén đi theo. Sau đó còn xử lý một người đeo mặt nạ rồi quăng xuống biển, bản thân thì cải trang thành đối phương. Một màn này vô cùng nguy hiểm. Anh chàng cảnh sát suýt nữa đã bị phát hiện, Đợi khi mọi người quay về, người đeo mặt nạ màu đỏ giúp bọn họ thay quần áo. Nhưng tôi chú ý thấy cô gái móc túi không ngờ lại lén mang theo một con dao. Đương nhiên ban đầu cô đặt trên người của người đeo mặt nạ sau đó mới lấy về. Vì thế không bị phát hiện, cuối cùng 201 người có 187 người quay về. Người đàn ông mặt nạ đen kêu bọn họ tiếp tục điều tra vì sao những người khác không quay lại. Lần này quả nhiên không ngoài dự đoán, nam chính, anh chàng thông minh, anh chàng Ấn Độ. Thậm chí ngay cả ông già cũng quay lại. Đương nhiên cô gái tóc xoăn cũng vậy, trong đêm cô gái tóc xoăn đã cùng cô gái móc túi đi vệ sinh, cô gái móc túi muốn thông qua ống thông gió, xem thử rốt cuộc những người kia đang giở trò gì. Nhưng hai người làm vậy suýt nữa bị phát hiện. Cũng may bọn họ là con gái, người đeo mặt nạ đỏ cũng không tiện bước vào. Giờ ít nhất phải làm rõ một chuyện. Ai tiếp theo có liên quan gì tới mấy cái kẹo kia? Còn anh chàng cảnh sát sau khi thành công trà trộn vào trong, cũng có căn phòng riêng biệt, bọn họ không quen biết nhau, nhưng nơi này không có tín hiệu. Vì thế tắm rửa xong, anh chàng cảnh sát chỉ đành ghi một vài thông tin quan trọng vào trong điện thoại của mình, Vòng tiếp theo mau chóng bắt đầu, đồ ăn của thời gian này ngày càng kém đi. Nhưng tôi chú ý tới một anh chàng đeo mắt kính. Dường như anh ta lấy ra một mảnh giấy đỏ bên trong bánh mì, lẽ nào trong này có nội tinh gì sao? Trên đường tới nơi diễn ra trò chơi thứ hai, anh chàng thông minh tìm tới cô gái móc túi. Vì lúc trước anh vô tình nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, từ đó biết được chuyện liên quan tới kẹo. Đương nhiên để làm điều kiện trao đổi, anh chàng thông minh nói sẽ giúp cô gái vì những quy tắc này quả thực chỉ có người từng chơi rồi mới biết. Mà trò chơi thứ hai lại là các cánh cửa, trên mỗi cánh cửa đều sẽ có các hình vẽ khác nhau. Anh chàng thông minh dường như nghĩ tới cục kẹo lúc trước, dường như anh đã biết quy tắc. Nhưng lúc Nam Chính hỏi bọn họ nên lựa chọn cái nào, anh chàng thông minh nói chúng ta nên chọn khác nhau như vậy thì hy vọng sẽ lớn hơn. Nam Chính ngốc nghếch nghe theo lời đối phương, lựa chọn hình chiếc ô. Mà cuối cùng quy tắc trò chơi được công bố. Trước mặt mỗi người có một cái hộp. Nói đơn giản thì là nghĩ cách để lấy được hình bên trong một cách hoàn chỉnh, một khi làm hỏng sẽ bị loại, nói trắng ra là mất mạng, mà lúc trước nam chính tin tưởng anh chàng thông minh. Cuối cùng lúc nam chính chọn chiếc ô tuy anh ta đã gọi lại, nhưng lại không nói gì. Mà cục kẹo hình chiếc ô của nam chính chắc chắn là cái khó nhất. Không cần nghĩ cũng biết, rất nhiều người đã thất bại, liên tục có người bị loại. Nhưng người đeo mặt nạ màu đỏ do anh chàng cảnh sát ngụy trang không ra tay, khiến người bên cạnh nghi ngờ. Nhưng cô gái tóc xoăn nghĩ tới cách dùng bật lửa để làm nóng kim. Bật lửa là do lúc trước cô lén mang vào, thấy thời gian ngày càng ít nam chính phát hiện có thể dùng nước miếng để làm chảy kẹo cũng chính cách này đã giúp anh và ông cụ giữ được tính mạng. Có thể nói ải này vô cùng nguy hiểm. Nhưng trong đó có một người bị loại lại uy hiếp người đeo mặt nạ đỏ, bắt cậu cởi bỏ mặt nạ. Không ngờ lại trẻ tuổi như vậy. Nhưng người bị loại bắt buộc phải chết, và người đeo mặt nạ để lộ mặt thật cũng phải chết. Nam chính may mắn sống sót không hề trách anh chàng thông minh. Vì anh không biết người anh em này biết quy tắc nhưng lại không nói cho anh. Vòng thứ hai có 187 người tham gia loại 79 người, phần thưởng tăng lên 34,8 tỷ mà đồ ăn được phát hôm nay không ngờ lại là đồ uống và một quả trứng, càng ngày càng ít. Nhưng người đàn ông xăm trổ và cô gái tóc xoăn nghĩ ra một cách, đó chính là xếp hàng một lần nữa. Vì thế cuối cùng có 5 người không có đồ ăn. Thậm chí bọn họ còn tới tìm người đàn ông xăm trổ tính sổ, nhưng bạn cảm thấy đánh lại anh ta sao? Thậm chí người đàn ông xăm trổ còn lỡ tay đưa người ta về chầu trời. Nam chính thấy vậy lập tức đứng lên nói anh ta giết người rồi, nhưng người đeo mặt nạ không hề có chút phản ứng nào. Đúng thế trong trò chơi không khác gì địa ngục trần gian này, quy tắc là do bọn họ đặt ra, bị loại sẽ chết bị người khác giết chết cũng là bị loại, người đàn ông xăm chủ nghĩ ra một cách. Xem ra đêm nay sẽ là một cuộc đi săn thú vị, vì thế mấy người nam chính hẹn nhau đêm nay không được ngủ. Thậm chí nam chính còn tốt bụng kéo theo cả cô gái móc túi. Còn nhớ anh chàng đeo kính lúc trước không? Thì ra anh ta và người trong nội bộ hợp mưu, giúp bọn họ làm việc. Sau đó biết được gợi ý quan trọng của ải tiếp theo, anh ta cũng ý thức được vì sao đồ ăn ngày càng ít. Chính là để nội bộ bọn họ lục đục, vì thế bổ sung đồ ăn là quan trọng anh chàng đeo kính chủ động xin nhập bọn với tên xăm trổ, nói mình là một bác sĩ, có chút tác dụng. Đương nhiên còn dùng con bài quan trọng nhất, anh ta biết ải tiếp theo là gì. Đợi tới lúc tắt đèn, cũng chính là khởi đầu của một trận hỗn chiến. Nhóm nam chính vì có chuẩn bị nên cũng đỡ hơn, thậm chí ngay cả ông cụ cũng ở trên cao. Tuy kêu gào la hét, nhưng người thì không sao, chỉ có phần chân của người đàn ông xăm trổ là bị thương. Nhưng có sự giúp đỡ của bác sĩ là anh chàng đeo kính. Vì thế cũng không có gì đáng ngại, đợt sóng gió này chỉ loại 27 người, hiện tại chỉ còn lại 80 người, sau đó cô gái tóc xoăn biết phải ôm chặt chân của người đàn ông xăm trổ. Nếu không cô sẽ không thể kiên trì được tới cuối cùng. Thậm chí còn chủ động tình tứ với hắn ta trong nhà vệ sinh. Chính là vì mong rằng hắn ta luôn dẫn theo mình, nhưng quy tắc của ải tiếp theo được công bố, 10 người một đội, lập tức khiến người đàn ông xăm trổ quên luôn cô ta, vì ải này tên là kéo co chết chóc. Người đàn ông xăm trổ biết được quy tắc liền lôi kéo toàn con trai. Sức mạnh của con trai hiển nhiên mạnh hơn con gái, có ưu thế tự nhiên. Cô gái tóc xoăn hết cách cuối cùng chỉ có thể gia nhập đội của nam chính, có tổ đội có thể nói là già yếu bệnh tật, lập tức thua cuộc. Đương nhiên cũng bị loại ngay tại đây, còn đội của nam chính là tổ thứ hai thi đấu. Đội của bọn họ có nam có nữ còn có người già. Đối phương thì toàn là nam, đây là trận đấu gần như không thể thắng. Trên đường lên bục, ông cụ nói, bất kỳ trò chơi nào cũng có quy tắc, không phải cứ mạnh thì sẽ thắng, có kỹ năng bọn họ có thể dắt mũi đối thủ. Ví dụ như vị trí đứng, còn cả tư thế ngửa ra sau trước khi bắt đầu, sau đó kiên trì 10 giây sẽ khiến đối phương hoảng sợ. Nhưng đối mặt với tuyệt cảnh con người sẽ bộc phát sức mạnh vô hạn, đội của đối phương thậm chí còn kéo dây lại trước khi sắp rơi xuống dưới, lúc này nên làm gì đây? Cách duy nhất chính là khiến bọn họ ngã, nhóm nam chính cố ý tiến về trước, đây là cách duy nhất. Nhưng nguy cơ cũng rất lớn, nhưng lần này bọn họ đã cược đúng tuy nam chính suýt nữa rơi xuống. Nhưng trận đấu này cuối cùng người thông minh đã thắng, bạn cảm thấy bản thân có thể đơn độc bỏ chạy sao? Trên tay mỗi người đều bị xích sắt khóa lại, nếu bị loại là sẽ cùng nhau bị loại. Lần này quay lại số người lại ít đi rất nhiều, vì một đội có 10 người, tất nhiên sẽ loại 4 đội. 4 tổ là 40 người, mọi người tự về chỗ của mình, không dám tụ tập với người khác. Vì nếu buổi tối xảy ra tranh chấp, vậy kết quả không cần nghĩ cũng biết. Bên này nam chính nghĩ ra một cách, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Nhưng não ông cụ có khối u triệu chứng tuổi già cũng ngày càng rõ ràng. Có vài người bọn họ không tin tưởng ông, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn bàn xong. Đương nhiên anh chàng đeo kính vẫn trao đổi với người đeo mặt nạ. Thậm chí ngay cả anh chàng cảnh sát cũng lẻn vào trong, vì anh ta là số 29. Đương nhiên đây không phải trọng điểm mà tôi quan tâm, anh chàng mắt kính giúp bọn họ liên lạc chính là vì có được gợi ý vòng sau. Nhưng lần này đối phương lại nói trước khi trò chơi bắt đầu sẽ nói cho anh ta biết, nhưng điều này khiến anh chàng đeo kính rất không vui. Thậm chí còn lấy dao uy hiếp và giết chết mấy người. Nhưng như vậy thì sẽ có kết quả thế nào? Tuy nhiên người đeo mặt nạ lo lắng bị bại lộ, nói anh quay về đi chúng ta tiếp tục hợp tác. Nhưng nơi này lại không phải không có camera. Cuối cùng anh chàng đeo kính và mấy người kia đều bị xử lý, vì bọn họ đã phá hủy quy tắc trò chơi. Đương nhiên anh chàng cảnh sát không sao, tuy có người phát hiện ra sự bất thường của anh, nhìn thấy khuôn mặt thật của anh, thậm chí còn định kéo anh nhập bọn. Nhưng anh chàng cảnh sát tới đây, một là vì điều tra vụ án, một là vì muốn tìm được người anh mất tích. Nhưng sau khi nhìn thấy những người này qua lại với nhau, anh chàng cảnh sát đã trực tiếp giết chết bọn họ. Nhưng vẫn bị người đeo mặt nạ đen phát hiện ra thiếu mất một người. Lúc này anh chàng cảnh sát thông qua ống thông gió, không ngờ lại tới được một căn phòng khác biệt, thậm chí còn nhìn thấy một tầng hầm lưu trữ hồ sơ, ở đây đã tìm thấy danh sách người tham gia năm 1999, danh sách liên tục được kéo dài tới bây giờ. Thậm chí anh còn tìm thấy tên anh trai trong danh sách người tham gia năm 2015, chuyện gì thế này? Còn nam chính bên này vốn đang chuẩn bị để phòng bị tấn công vào buổi tối. Không ngờ vì nhóm chàng trai cảnh sát gây chuyện mà chuông cảnh báo vang lên. Nhưng lúc này ông cụ bị sốt thậm chí còn tè dầm. Xem ra ung thư não của ông cụ ngày càng nghiêm trọng rồi. Vậy trò chơi vòng thứ ba chờ đợi bọn họ sẽ là gì đây? Anh chàng cảnh sát sẽ phát hiện ra bí mật gì của anh trai mình đây? Tại sao lại có người tổ chức trò chơi kinh dị này? nhân tính trong tình huống cực đoan này sẽ càng trở nên méo mó ra sao. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ở phần sau. Trên đây là 5 tập đầu tiên của bộ phim trò chơi con mực. Còn lại 4 tập nữa, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Được rồi, video hôm nay tới đây thôi. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, subscribe kênh và để lại comment phía bên dưới để ủng hộ bọn mình. Bye bye!